tôi cũng là một người hay đi à, lắc tài xỉu và cũng đi sòng sới khá là nhiều từ Phú Quốc, Kiên Giang, xong rồi Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, tất cả các tỉnh ở khu vực đồng bằng à, sông kiểu Long, ờ, nhất là với à, khu vực miền Tây hoặc là Bình Phước, miền Đông hoặc là Tây Ninh, Bình Dương tôi đi rất là nhiều rồi, thậm chí sang cả bên Thô Mô, bên Cam tôi cũng đi rồi. Nên tôi cũng có chút kinh nghiệm thì hôm nay tôi ờ, làm clip này tôi chia sẻ cho anh em về cái cách lắc ờ, cái bộ ờ, hột tài xỉu nhẹ đi theo ý muốn này cái cách lắc của bộ hột tài xỉu này thì nó xuất phát từ cái bộ hột tài xỉu bay mà năm 2019 là tôi đã đưa ra thị trường và để phục vụ cho anh em và cũng được rất nhiều anh em ủng hộ và tôi cũng đã nghiên cứu thêm cái bộ hột tài xỉu nhẹ để làm sao anh em sử dụng những cái bộ hột hoàn toàn không tang có thể lắc theo ý muốn của mình thì anh em nào muốn tìm hiểu và muốn à, sở hữu hoặc là muốn tôi chia sẻ thêm những kinh nghiệm về cách lắc thì có thể gọi cho tôi qua số đây 0902 420042 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số này hoặc là số 0844 555 559 một trong hai số đó để tôi sẽ giải đáp thêm cho tất cả anh em về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này nó rất là đơn giản thôi khi lắc chúng ta chỉ cần lắc nhẹ tay không cần lắc mạnh tay hột nó vẫn đi đều cái khó của nó là khi chúng ta lắc như thế này đó, hột nó vẫn đi có thể là hột nó vẫn đi đều mà cũng có thể chúng ta vẫn giữ hột được rất đơn giản nó có một cái mẹo và cái mẹo đó thì khi nào anh em muốn sở hữu hoặc là muốn lấy cái bộ hột này tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ cho anh em sau bởi vì bây giờ trên clip thì tôi cũng không tiện nói nhiều bởi vì làm mất cái thời gian của anh em về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta không nên lắc mạnh chỉ cần lắc nhẹ thôi chúng ta vẫn có thể giữ hột hoặc là lắc cho hột đi cái điều khó của nó ấy, là khi chúng ta lắc cái bộ hột này chỉ cần một cách lắc không cần phải đổi ví dụ như lắc hất mạnh về sau như này tôi thì cũng là một người đi lắc ở sòng sới đất rất là nhiều nhiều anh em cũng biết đến tôi không phải là qua uh, mạng xã hội ví dụ qua youtube hoặc là qua facebook à, anh em đã gặp trực tiếp tôi rồi nên anh em biết cái cách lắc của tôi tôi lắc rất là nhẹ thôi không cần lắc mạnh người chơi người ta có thể nghĩ là chúng ta đang bị dục tay nhưng thực tế hột nó vẫn đi bình thường đấy mới là điều khó vừa rồi anh em nhìn tôi lắc thì tôi vẫn lắc có thể giữ tài giữ xỉu tôi cũng lắc được năm sáu chén hoặc là lắc cho chén qua lại năm sáu chén cũng được nó không tuyệt đối 100% mà nó chỉ đạt tầm khoảng 90% tôi khẳng định không có cái gì là 100% cả bởi vì cái gì nó cũng phải có cái ờ, điểm yếu của nó không có gì là tuyệt đối cả mà 80% đến 85% trở lên là anh em cửa ăn của anh em đã là rất là cao rồi về cái bộ hột này thì thứ nhất nó không tang 100% điều thứ hai nữa khi chúng ta ngâm nước muối thử hột bằng cục hít hoặc dọi đèn thậm chí tay con người ta có thua người ta có muốn trẻ hột anh em cho trẻ thoải mái tôi bao cho anh em hột này không có một cái đề gì tôi thì từ trước giờ cái quan điểm của tôi mình đi cờ bạc nhưng mà mình chơi bằng tay nghề thứ nhất tay nghề thứ hai nữa là mình sử dụng gọi một chút công nghệ nhưng mà công nghệ đó phải sự là thứ nhất là không ai biết chưa ai biết tới và cái thứ hai mình là người ừ, độc quyền điều thứ ba nữa phải là không tang bởi vì bây giờ anh em biết cờ bạc nếu mà ừ, lấy tiền của người ta đâu có dễ đúng không ạ bây giờ tiền đấy là tiền máu tiền xương bây giờ nếu như mà không may đưa đồ công chuyện vào đồ nam châm vào người nào mà người ta thua ông nào ông thua quá ông ấy bắt được lúc đấy thì tôi không nói cái chuyện lấy lại tiền mà có thể xảy ra án mạng đơn giản như là anh em biết cái vụ của Tuấn Khỉ đúng không ạ cái đấy rất là nổi tiếng rồi chắc là không ai không biết nên à, cái quan điểm của tôi đi chơi là mình sử dụng những cái gì nó an toàn cho mình còn cái bộ hột này thì vừa rồi tôi thử cho anh em tôi vừa nói chuyện tôi vừa nói chuyện với anh em và tôi đồng thời tôi cũng vẫn lắc hột bình thường anh em đừng nghĩ đây là video cắt ghép bởi vì nếu như cắt ghép ấy, thì giữa lời nói và cái uh, khi tôi lắc này thì tất nhiên thì nó không thể ăn khớp được hột thì nó đi rất là đều anh em nhé nếu như anh em muốn giữ hột vẫn có thể giữ được vừa rồi tôi giữ trước phải năm sáu chén này Đó. bây giờ qua tài tôi sẽ tiếp tục tôi lắc giữ tài cho anh em có thể nó sẽ trường hợp chén phản như này phản số 9 số 10 nhưng mà mình thua chén này những chén sau mình sẽ đưa qua tài rồi Đó, tiếp tục vẫn là số 10 Đó, bây giờ qua tài tiếp tục giữ tài nó lại thua số 10 nó bị thua là thua số 10 nó lủi số 10 thì chuyện đấy trong tài xỉu thì nó không không phải là chuyện hiếm thua một chén chúng ta có thể thua 3 chén cái lắc chúng ta thua 3 chén nhưng mà chỉ cần một chén thôi nó là chén kết chẳng hạn như bây giờ chén này đó tôi cái tài đúng không hoặc là chén sau đi chén này, chén này tôi ờ, chót tôi uh, rửa rồi bây chén sau chén này tôi vẫn kết tài tôi sẽ rửa đó hai con lục là đủ ăn rồi đúng không tôi tiếp tục nếu như ai mà người ta đang khát cái cầu xỉu tôi tiếp tục tôi giữ tài nếu như chén này nó là tài thì tất nhiên ai chúng ta ưng chúng ta giật luôn đó 146 thoải mái điểm ăn luôn khát nước thì tôi tiếp tục lại giữ nữa đó, như chán này bị phản anh em nhé chán này nó phản số 10 thì trong tài xỉu nó chuyện trường hợp chén phản nó là chuyện bình thường đúng không ạ nhưng chén này nó lại qua tài rồi còn về hột nắp chén dĩa thì hoàn toàn không tang 100% tôi sẽ dùng cái à, đèn pin ờ, này tôi soi cho anh em hột thì trong tôi đảm bảo với anh em hột trong hoàn toàn không có gì cả nếu như cái hột này anh em mua về mà nói là ừ, có tang hoặc là nói chung là có bất kỳ cái anh em kiểm tra có bất kỳ cái gì bên trong tôi lập tức xóa kênh luôn còn nắp này thì nó là cái nắp trì tôi nói luôn đây là cái nắp trì anh em ạ bởi vì tôi cũng là đi hay đi sòng sới nên cái chuyện nắp trì nắp chiếc thì tôi cũng vẫn là cẩn thận một chút bởi vì sao nắp trì thì nó an toàn cho chúng ta bây giờ chơi những cái đồ chấm này hoặc là máy soi máy xiếc thứ thì đi sới lạ thì mình không thể mình biết được đâu là chỗ nào là chơi đồ công chuyện chỗ nào là chơi à, xanh chín còn đây nam châm tôi thử luôn cho anh em đó. ngoài những cái bộ hột nhẹ này ra thì tôi còn à, một số những cái bộ hột mắt nhỏ này, hay còn gọi hột mắt hí này anh em nhìn này Đó. hột thì rất là đẹp hột mắt hí này thì đặc, đặc biệt nó là cái mặt nhất này tôi đã hạ hết rồi để họ anh em nhìn này hạ hết mặt nhất bởi vì hạ mặt nhất xuống mục đích là sao khi chúng ta đi lắc này chống thầy thợ nghe hột bởi vì thầy thợ người ta có nghe được hột hay không thì phụ thuộc vào cái mặt nhất thì nó rơi xuống tiếng của nó khác và cũng có rất nhiều những cái clip mà tôi đã ờ, hướng dẫn anh em về cái cách nghe hột rồi nhưng mà thật sự nghe hột thì nó cũng rất nhiều yếu tố bởi vì thứ nhất kinh nghiệm thứ hai nữa ờ, có thể tôi ngồi đây một mình thì tôi có thể tôi nghe được nhưng mà vào sòng sới ồn ào cũng rất là khó nghe đó thì tôi nói chia sẻ thật với anh em anh em nào cần tìm hiểu thì hãy à, liên hệ với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này.